đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lỗ lớp phía sau á và có dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống trường hợp là chuột sẽ vào bên cắn phá dây điện chúng ta nên các bạn phải yên tâm mình được như đấy mà dưới là cửa hàng chúng tôi bếp này nhớ nó được xuất xưởng vào tháng 2 năm 2019 đây đời rất là mới luôn đây tháng 2 năm 2019 nó là đời rất là mới thì đây bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn cho sử dụng cũng như là vệ sinh đây đây rất là tiện lợi các bạn không phải mất thời gian và công sức để đốt lửa than đây là mâm và bị tất cả thì bằng inox thì cái tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu một bếp nướng đây đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp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 công tắc tắt lửa đây thì khi mà lượng nước trong nồi nó cạn rồi á và nó đạt đến như độ yêu cầu của bếp á, thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn thì ở bên trong biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đến nồi chúng ta là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn đó, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì là những nồi đáy mỏng nó rất là dễ tản nhiệt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 nhiệt độ cao đây là ngọn lửa nó động giảm nhỏ lại thì động bên trái của tôi đây là 370 thì động bên phải của tôi là 360 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí á, nhiệt độ sẽ khác nhau đây cả hai biến điều nó khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi đây công tắc của tôi mở bình thường đây thì ờ, để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi các bạn mới vào cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ pin sạc bao gồm của nó sẽ là một cái pin pin sạc như thế này đây thì đi kèm với nó sẽ là một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và cuối cùng là một cái lò xo như thế này thì cái tuổi thọ của pin pin sạc của chúng ta nó sẽ ờ, khoảng là từ 3 đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy á đây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 hiển thị đây nó chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi các bạn nên cắm sạc vào hoặc là các bạn ờ, chú ý nghe vào cái gì đánh lửa cũng biết đây đây khi mà các bạn nghe cái gì đánh lửa mà nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở pin sạc đây nó sẽ có cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết ở nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn lắp đi vào bên trong á các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng này này nó ra bên ngoài và cực âm vào bên trong nó sẽ làm theo hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được và thứ hai á, là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy lưu ý điều này thì các bạn việc mượn vào cái lò xo này đây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 và ấn nút ở đây để chọn thời gian thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng chiều ổ cái hàng giờ này á thì chúng ta sẽ không pin trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết như thế này đây vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hàng giờ á, mà vẫn đi bên trong thì khi mà hết thời gian ổ cắm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy lưu ý cái điều này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 bạn có thể xem được nhiều những cái video trực tiếp của chúng tôi hơn và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để nhận được thông báo những cái lần được tiếp mới nhất của chúng tôi và hãy chia sẻ với bạn bè và người thân mình cùng xem xin chân thành cảm ơn các bạn này bếp đã khóa ra không thời gian hẹn giờ cấm này bếp đã khóa ra không tắt còn mở thì vừa rồi đó, tôi đã test tất cả các tính năng của uh, của bếp này rồi